Tất cả những đăng ký của quý khách đều được ô tô kinh anh đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với à, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc Sangyong Musso sản xuất năm 2003, 8 chỗ, số sàn máy dầu 2.3 turbo. Chiếc xe này là cùng thời với dòng xe bán tải Corando và được uh,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 tương đối vẫn còn đầy đủ ờ, các cái tấm ốp của hãng ở trên ờ, mâm của chiếc xe này hệ thống ờ, hộc dè cua lốp quý vị có thể thấy cũng còn tương đối là đẹp vỏ xe mang thương hiệu Michelin cũng còn khá là mới quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy các cái chi tiết hộc dè vỏ xe quý vị thấy là còn khá là đẹp đấy mâm đúc tám chấu khoảng sáng gầm rất là cao đi được ờ, rất là nhiều đội hình <coughs> đây là cụm ờ, đèn pha ở bên ờ, phụ này vẫn là đèn zin theo xe nhé với dạng đèn pha halogen đèn lớn chiếu sáng rất là xa bám đường rất là tốt đây là đèn gầm Đèn gầm cũng đã được à, chủ nhân độ à, lên dạng à, đèn led cho nên là bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển ở an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi di chuyển vào ban đêm. Chiếc xe mang biển số rạch giá Kiên Giang đăng ký tư nhân chính chủ của ô tô Kinh Anh luôn dòng xe Musso đấy vẫn còn cái logo của thương hiệu uh, này rất là quý vẫn còn zin còn đây là cụm đèn pha ở bên phải cũng vậy tất cả các cục đèn pha đèn gầm đều còn hoạt động rất là tốt vẫn còn à, zin chưa hề có cái hiện tượng gì là nứt vỡ hoặc là hoen ố cả đèn gầm được độ à, một dàn đèn led rất là sáng còn đây gầm xe ở phía trước đây quý vị tiện thể tôi quay gầm ở phía trước cho quý vị thấy gầm bệ máy này đấy khá là chắc chắn tương đối là đẹp chúng tôi vừa mới đi ở à, trời mưa cho nên là nước nó rõ xuống thôi chứ còn gầm bệ còn tương đối là chắc chắn rất là dày hệ thống tản nhiệt đấy hệ thống giảm sóc các cái ờ, đầu đầu tiên khá là ổn nói chung còn rất là ổn không có vấn đề gì cả đây là cụm bánh trước ở bên tài đây đấy chắc cũng không cần phải nói quá nhiều khoảng sáng ờ, gần rất là cao cho nên là xe cũng khá là thích hợp đi ở những vùng ờ, đồi núi rất là mạnh máy dầu nữa rất là tiết kiệm đấy mâm đúc 6 chấu khá đẹp rất là mâm zin theo xe đây, vỏ xe hệ thống hộp rè cua lốp quay cận cảnh này cho quý vị thấy rõ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 gương chiếu hậu lớn cho nên là dễ dàng quan sát đây là cánh cửa trước ở bên tài đây đấy các cái tấm nhựa của cánh cửa cũng khá là đẹp tắp đi chưa có dấu hiệu gì là mài mòn hay bong chóc cả hệ thống uh, nút bấm này nút bấm cửa kính này tay à, tay nắm cửa vẫn còn hoạt động khá là nhẹ nhàng trơn tru không có vấn đề gì là cọ kẹt cả đấy các cái uh, hệ thống nút bấm cửa kính đó rất là rất là nhẹ nhàng đây là khóa kính tay nắm cửa này nách cửa bàn lề bàn lề cánh cửa trước hãy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy khá là đẹp hệ thống keo chỉ gioăng cao su vẫn còn đầy đủ nhá không hề thiếu à, một phân đoạn nào đâu Vậy chi tiết rồi à, quý vị thấy rõ ngay cả phần à, phía dưới này phần thường xuyên tiếp, tiếp xúc với nước á nhưng mà cũng còn khá là chắc chắn khá là đẹp bẹ lên xuống này đấy vẫn còn uh, cái tem nhãn của hãng xăng à, dông dán ở trên à, cánh cửa của chiếc xe chốt khóa cũng như là bản lề của cánh cửa sau khá là đẹp khung cửa này quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ không hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước hệ thống điều khiển à, gương điện này, cục điện vẫn còn hoạt động rất là tốt ghế tài xế cũng ờ, rất là linh hoạt giá dạ ghế ờ, vẫn là zin theo xe nhé còn khá là đẹp đã được bọc một cái lớp áo bên ngoài vô lăng bốn chấu có trang bị hệ thống trợ lực cho nên này đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng ta thấy là ừ, mài mòn cũng rất là ít rồi chúng ta nổ máy lên để xem ờ, máy nổ như nào nhé Đấy, bản đồng hồ với chiếc xe này thì cũng đi được hơn 300 gần ba trăm rưỡi ba trăm rưỡi km à. đấy máy nổ đấy quý vị máy nổ rất là êm cũng tương đối là êm ái không có hiện tượng gì là hòa a cả hòa ờ, ga cả để một lần là ờ, là, là nổ rồi các cái uh, tấm nhựa bằng tắp uh, lô này hốc gió của hệ điều hòa ấy còn rất là sần không hề có cái dấu hiệu gì là khoan đục hay là nứt vỡ cả các cái ờ, cũng chỉnh điều hòa hướng gió trang bị hệ thống ờ, điều hòa hai chiều đây là cái một cái màn hình DVD đầu đọc USB có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt nhẹ nhàng đấy cũng rất là rõ số học để đồ này rất là rộng để chúng ta để những cái tiện ích của cá nhân ghế phụ cũng ờ, được ờ, cái vị trí ngồi cũng rất là thoải mái rộng rãi da ghế cũng khá là đẹp đây một cái hộp để đồ ở cạnh ờ, ghế tài xế này vẫn còn rất là an toàn hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh nhanh gương chiếu hậu chống chóa trần hí còn khá là đẹp đấy còn các cái tấm ờ, chắn gió chắn nắng cũng còn khá là tốt các cái đèn tiện ích trên trần xe cũng hoạt động rất là tốt đây là cánh cửa sau ở bên tải đây đấy quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy phần táp bi của nó chưa có dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc đâu còn khá là đẹp khá là tươi các cái nút bấm tay nắm cửa nách cửa bản lề không có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay gì xét cả doang cao su keo chỉ còn ờ, khá là đầy đủ chốt khóa này chốt khóa trẻ em khá là đẹp thì với giá là 118 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một chiếc ờ, xe hộp mang thương hiệu Hàn Quốc xăng dầu mút xô 8 chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu tội gì mà chúng ta mua một chiếc xe máy giá tương đương này hàng ghế phía sau đấy quý vị đấy ngồi rất là rộng rãi thoải mái nhé các cái vị trí ngồi nó không có hiện tượng gì là gò bó cả da ghế còn khá là đẹp này trần này trần xe đấy quý vị trần nỉ nhá không hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc cái này rách nát cả còn đây là bánh xe sau ở bên tài đây khoảng sáng gần rất là cao đi được rất là nhiều đội hình vỏ xe khá là mới với cái à, vỏ xe này chúng ta có thể đi được à,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 đèn hậu này đấy còn tương đối đẹp tem có hãng ô tô cửa hàng ô tô kia đanh những chiếc xe nào có ô tô Kia anh bán ra thì đều có à, dán cái à, tem cửa, cửa hàng ô tô Kia anh bật à, bệ lên xuống ở cốp xe đó khá là đẹp VVTi máy dầu đây là phần cốp xe đấy quý vị đấy, khá là rộng toàn bộ keo chỉ vẫn còn đầy đủ cái dấu uh, đinh tán của hãng sản xuất ở trên phần cốp xe như quý vị các cái cây chống thủy lực bản lề cốp xe với ờ, dạng cốp mà lên trên còn ờ, khá là đẹp khá là vững đây là hàng ghế phía sau ờ, được gập xuống này khi chúng tôi gập hàng ghế phía sau xuống thì ờ, tạo một cái khoang để đầu rất là rộng Đấy, các cái ờ, tấm nhựa trong khoang nội thất còn tương đối liền mạch chắc chắn các cái gấp khít các cái vị trí để các cái vật dụng còn đội theo xe đấy chúng ta cần thiết để chúng ta thay thế các cái bánh dự phòng bánh dự phòng được treo ở bên phía dưới gầm của chiếc xe còn đây là bánh xe sau bánh xe sau bên phụ đấy hệ thống cua lốp học dè mầm đúc tương đối chắc chắn với giá là 118 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ tội gì chúng ta phải đi trên một chiếc xe máy ta đã sở hữu một chiếc xe Hàn mang thương hiệu Hàn Quốc mà 8 chỗ nha số sàn máy dầu máy dầu 2.3 turbo cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đi che nắng che mưa đi chơi cũng được đi làm cũng được rồi thời tiết mưa mưa nắng như thế này ta đi cho nó thoải mái giá dầu thì vẫn rẻ hơn giá xăng cho nên là chi phí cho chiếc xe này cũng khá là rẻ dạ cũng khá là rẻ chứ không quá quá mắc đấy cánh cửa sau ở bên phụ cũng vậy hệ thống keo chỉ giòn cao su vẫn còn khá là đầy đủ đấy. nách cửa đấy rất là chắc chắn chưa có dấu hiệu gì là reset hay là mục mọt cả chốt khóa này cột cũng như là khung cửa khá là chắc các cái hàng ghế ngồi thì tương đối rộng không có hiện tượng gì là gò bó cả cửa trước ở bên phụ đây còn bì của nó đèn nó vẫn còn đầy đủ vẫn sáng loa loa trầm phụ thùng của dòng xe này cũng khá là dễ dàng tìm kiếm ở thị trường Việt Nam cho nên là chúng ta yên tâm khi mà chúng ta sử dụng thì nếu có thay thế cũng rất là dễ dàng toàn bộ hệ thống ờ, chốt khóa học ờ, cánh cửa rồi bản lề khung cửa cột khá là chắc chắn thì cái giá là 118 triệu đồng quá rẻ cho một chiếc xế ờ, mang thương hiệu Hàn Quốc 8 chỗ số sàn máy dầu 2.3 turbo màn hình DVD có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim giúp cho chúng ta có những phút giây thư giãn gừng chiếu hậu khá là lớn dễ dàng quan sát góc chữ A cũng tương đối là nhỏ rất là dễ dàng thuận lợi chúng ta lái xe và sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé sang dòng Musso sản xuất năm 2003 trang bị cái động cơ dầu 2.3 turbo máy nổ rất là êm nhỏ để một lần là nổ liền đấy toàn bộ khoang máy quý vị thấy tương đối đẹp chưa hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt hay là bốc hơi cả đấy vẫn tem nhãn trên các cái ờ, tấm thành rằng đầu xe đấy bằng cầu đồng hồ bằng ờ, cầu trì ấy. đấy quay cận cảnh và chi tiết khoang máy cho quý vị thấy rõ máy tương đối đẹp máy dầu 2.3 turbo cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu trải nghiệm của ô tô canh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ khoảng từ 6 đến 7 lít dầu trên 100 km giá dầu thì bao giờ cũng rẻ giá xăng máy đồ đề nổ rất là nhỏ đề một lần là nổ liền quay cận cảnh và chi tiết cho cô bị thấy nắp cabo này những dàn đồng dàn chassis khá là dày keo chỉ có nắp capo cũng còn tương đối đẹp không hề có thứ một phân đoạn nào cả chỉ với giá là 118 triệu đồng quý vị à, nào quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé đấy quý vị thấy là máy đề nổ rất là êm nhẹ nhàng hộp số sàn 5 cấp ra vào số cũng khá là trơn mượt không có hiện tượng gì là sóc số cả tay lái à, có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng xe này à, có thể thích hợp cho những anh chị mà chúng ta mới học là lái xe đó chúng ta về có thể tập lái cho quen sau đó thì chúng ta à, có thể chạy dành rồi thì chúng ta có thể chạy những dòng xe khác 8 chỗ số sàn máy dầu 2.3 cực kỳ là rộng rãi xe chạy cũng khá là bốc hệ thống ờ, âm thanh của chiếc xe cũng ờ, tương đối hay khi qua những khúc cua thì à, tay lái có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng đấy toàn bộ trần xe khá là đẹp từ đằng trước ra đằng sau quay chi tiết ra cho quý vị thấy khi à, chạy trên à, đoạn của ghề thì xe cũng à, khá là đầm không có hiện tượng gì rung lắc cả hiện nay chiếc xe này đang giao bán với giá là 118 triệu đồng giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ cho quý khách ở xa quý khách quan tâm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại